Xin chào mọi người, hôm nay là một ngày đẹp trời và Vi đã trở lại ở đây À sắp tới trung thu rồi đó mọi người Cho nên Vi sẽ có một trả bài enjoy cái moment này Và hôm nay thì Vi sẽ có ba trả bài như bình thường nhé à, Vi sẽ để hẳn ba lá bài ở đây cho mọi người lựa đi ha Và cái chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là um, Có ai đi chơi cùng với bạn vào đêm trung thu hay không? Và người đó là ai? Có ai, nói chung là bạn sẽ có hẹn hò vào đêm trung thu hay không? Và nếu bạn được hẹn hò thì người hẹn hò với bạn sẽ là người nào à, miêu tả ngoại hình tính cách nè các kiểu các kiểu bà lá à, nha. Dạ. Rồi một lát mình cũng sẽ dùng bộ bài này mình coi cho mọi người luôn sẽ là lá bài này rồi à, theo thứ tự từ bên trái qua nha một hai ba nè như thường lệ tất cả những cái mốc thời gian cũng như là thông tin về những bộ bài mà mình sử dụng trong video mình đều bỏ dưới phần mô tả mình hơi mở phần mô tả để xem cho nó dễ nha tụ bài của những bạn đầu tiên là những ồ oh, lá này là lá một lá rất là đẹp nha mọi người trời ơi vui su hả sử dụng chính bộ bài này để xem tụ bài cho những bạn số 1 luôn nha trung thu hả à? trung thu là tháng 8 đúng không tháng 8 thì hôm nay mình sẽ rút 7 lá <laughs> à, rồi em red này Ồ. 10 kiếm chestic Ủa cái vụ gì vậy ta cái trạm hình như mọi người mình lâu á mình không có coi video á cái là mình không có quay video cho nên mỗi lần mà bài nó ra nó đều rất là bất ổn mà mọi người uhm và lá cuối cùng là lá đợt thâu rồi à? chúng ta có rất nhiều lá ẩn chính và lá ẩn phụ ở trong cả bài này ừ. À. có ai đi chơi với các bạn và đem chung thôi hay không có mình thấy là có nha cả nam cả nữ luôn chứ không phải là nam nam không à, còn nếu mà trải bài này thì mình có thể uh, theo hai chủ hướng nên nếu mà bạn là nam thì chắc chắn là sẽ có bạn gái đi cùng còn nếu mà bạn là nữ mình nói là về giới tính luôn nha nếu mà bạn là nữ thì bạn chắc chắn sẽ có đàn ông đi cùng nhưng mà cho dù họ là nam hay nữ đi nữa thì người này cũng rất là có tiền à, có điều kiện có địa vị có nói chung có quyền lực là một cái người à, có thể xem nếu mình có thể là có thể là họ sẽ là cấp trên của các bạn hoặc là họ họ cùng nói chung là họ có điều kiện hơn các bạn ờ, tại vì à, năng lượng của lá vu su ở trên ha ờ, mình thấy là các bạn uh, suy nghĩ như thế này cái người này à, là một cái người mà bạn không có nghĩ đến là bạn sẽ hẹn hò với họ và đem trung thu đi ha à, nhưng mà sau đó khi mà hai người đi và tôi nói chuyện tương tác với nhau á thì mình thấy là bạn và họ mở lòng ra và từ chuyển từ 10 kiếm thành thành 10 xu luôn như mọi 10 10 cốc luôn nha mọi người. Có nghĩa là mới đầu là bạn không có nghĩ là bạn thích người này, tại vì cái năng lượng của người này nó làm cho các bạn cảm thấy là một là sai sôi quá, hai là uh, có một cái cảm giác gì đó các bạn không thích và họ bình thường có thể là bạn không có đặt niềm tin hoặc là bạn không có kiểu như là bạn nghĩ là mình và họ không có một cái một cái sự kết nối nhất định á và khi bạn nghĩ về người này là trời tại sao trung thu mà mình phải đi chung với người này kiểu vậy các bạn sẽ kiểu như là không không có không có enjoy đối phương cho lắm á không có mở lòng với đối phương cho lắm và cả người kia cũng vậy nha mình thấy cả người kia cũng nghĩ về bạn như thế có thể là họ nhìn bạn theo một cách là một người thì nhìn người kia là uh, Wushu một người còn lại nhìn là The Empress kiểu tương tương đối đối, đối xứng là với nhau mọi người kiểu như là một kẻ tám lạng người nửa cân nghĩ là đối đối thủ của nhau chứ không phải là cái người để mà mình hẹn hò hoặc là mình có thể đi chơi riêng nhưng mà sau khi mà cái cái cái cái cuộc đi chơi này diễn ra thì ờ, nó thành công ngoài mong đợi và mình thấy là cái người này rất là tương xứng với các bạn luôn nha à, mình không biết là bạn đã biết cái người này hay chưa nhưng mà nếu mà bạn và họ cùng làm chung với một cái tập thể thì mình nghĩ là bạn và họ hay bị ghép đôi với nhau á nhưng mà hai người thì không thích điều đó nghĩ là an gia của nhau đây là một cái kiểu như vậy và mình hơi ngạc nhiên khi cuối trở lại chúng ta có là The Tower sau lá 10 cấp uh, mình nghĩ á nha nếu cái người này mà bạn có cảm xúc với họ thì sau đó sẽ có drama đó nhưng mà mình chắc là cái buổi đi chơi hồi ngày hôm đấy của các bạn là một buổi đi chơi mà nó chuyển từ uh, từ thù thành à, người yêu à, tại vì mình thấy nó đi từ một hơi từ 10 kiếm sang 10 cấp luôn á thì chắc chắn là bạn và họ sẽ có những cái bước tiến rất là lớn ở trong cảm xúc của mình chẳng hạn như là không nghĩ là ô cho mình nghĩ là cái đứa đó nó không dành cho mình mình ví dụ mình sẽ không bây giờ xài iphone nhưng mà sau khi mình xài iphone mình sốt hết lắm vậy kiểu một cái đổi thành sạch từ cái này sang cái kia luôn nhưng mà chính vì cái cảm giác đó cho nên mình nghĩ là sau cái cuộc đi chơi đấy thì cả hai sẽ có rất là nhiều cái cảm xúc hỗn độn trong cái bản thân của mình à, mình mình nghĩ là có thể như là hai người sẽ phải đấu tranh tư tưởng về một cái vấn đề gì đấy sau khi mà cái cuộc uh, hẹn hò cái buổi dating nó sẵn xảy xảy ra à, mình nói chung cái tụ bài này nó khá là khó hiểu và mâu thuẫn tại vì ở đây chúng ta có rất là nhiều lá ẩn chính nhưng mà mình tin chắc á, là bạn và họ là những người rất là tương xứng và đồng điệu với nhau có nghĩa là một người thì cũng có tiền có địa vị một người còn lại thì cũng cũng cũng, ngang ngang như vậy đó, không có thua kém với nhau đâu và hai người rất là xứng đôi vừa lứa nhưng mà mình không hiểu tại sao mà uh, các bạn có thấy lá trích ngay giữa không chúng ta có một cái cán cân một bên là 10 kiếm còn bên đây là 10 10 10 cấp nhưng mà mình mình mình cảm thấy là sau khi mà hai người đi chơi xong nó vẫn sẽ có một cái drama gì đấy thì mình sẽ diễn tả hình hình hình ảnh của họ cho mọi người ha thì mình thấy là người này thứ nhất là họ sẽ có điều kiện nè các ăn mặc sành điệu xài đồ hờ mệt à, lưu vui tươi rồi này nọ cái kiểu đó à, hoặc là họ sẽ có à, nếu mà là nữ thì họ sẽ có một cái vẻ ngoài khá là hấp dẫn như trong những cái trả bài mà mình thường hay chia sẻ thì lá để em red vẫn luôn lá là lá đại diện cho sự xinh đẹp ở nữ giới hoặc là nam giới thì họ sẽ có một cái nét rất là ưa nhìn thư sinh hoặc là tạo lại thật cái sự an tâm cho người khác á thì mình thấy cái người này có một cái vẻ ngoài như vậy và lá stick ở đây nữa thì mình nghĩ là họ có một cái vẻ ngoài khá là ưa nhìn đó mọi người khá là khá là hút mắt đó uh, hoặc nhìn thì có vẻ hơi xa cách nhưng mà khi nói chuyện khi tương tác rồi thì bạn sẽ thấy là họ là một người rất là chu đáo à, bây giờ thì mình sẽ hỏi tại sao là có cái lá đờ tower này nha mình hơi khó hiểu với cái lá đờ tower này mình sẽ rút bài tiếp luôn nha chúng ta có hai gậy à mình thấy cái câu chuyện của hai người này như thế này một người thì sẽ có xu hướng chủ động hơn một người thì có xu hướng là sẽ uh, nằm yên hưởng thụ hơn rất là nhiều uh, cái lá được thao quờ ở trên đây cho mình cảm thấy là khi năng lượng của hai người giống như mình đã nói vừa nãy ha, thì một người sẽ là có cái nói chung là có địa vị thì cái người kia cũng tương tương tự như vậy cũng có quyền lực cũng có học thức cũng cũng thành đạt cũng nói chung là hai người không phải là lớn nhỏ tuổi đâu mọi người mình thấy có cái sự chính chắn trong cái tư tưởng của hai người của cả hai đúng không à, mà vì chính là cái điều đó cho nên cái cái sự thể hiện tình cảm của các bạn cho cái buổi đó thì nó rất là ngọt ngào nhưng mà sau cái buổi đấy thì cả hai suy nghĩ về điều này rất là nhiều là không biết có nên thể hiện cho đối phương biết về người kia hay không chẳng hạn như là nếu mà mình thể hiện như vậy thì bồn vập vội vã quá là kiểu gì sợ rất là sợ đối phương đánh giá mình thế này thế kia cho nên là không nói chung là không không không có uh, kiểu như tự nhiên hai người bữa đó nói chuyện rất là vui nhưng mà sau cái bữa đấy thì tự nhiên cái xong cái lạnh nhạt hẳn ra luôn nhưng mà mình thấy cái điều cốt yếu ở trong cái cái cái cái sự lạnh nhạt và cũng như là cái sự mà drama này chính là từ cái từ cái tôi của hai người là mọi người suy nghĩ rất là nhiều về cái mối quan hệ này và giống như là đã đạt cảm xúc hơi nhiều cho đối phương tại vì chính chính bạn lẫn chính họ đều nhận ra là ờ, tại sao mình vậy lại bị thu hút nhiều thế nhở mình nghĩ là cái người này không dành cho mình nhưng mà cái cái tại sao khi mà sau cái buổi hẹn hò đó xong thì lại có một cái sự thay đổi lớn như thế trong con người của mình và cả hai thầm thương và trộm nhớ lẫn nhau nhưng mà không có chịu chấp nhận cái điều này rồi họ cứ sợ thể hiện ra là đối phương sẽ đánh giá mình thế này thế nọ cho nên là nếu bạn nào mà nãy giờ mà à, còn nói chung là nghiệm ra được cái cái cái cái cái cái trả bài mà mình nói nãy á để các bạn có thể uh, <laughs> tự tự tự liên kết ra đi nha vì cái tải bài này nó cũng hơi dài rồi đó vậy đó là tải bài của những bạn tụ một ha bây giờ mình sẽ đến những bạn tụ hai rồi xin chào những bạn tụ hai ha vì hôm nay mình sử dụng một bộ bài thôi và muốn trả bài thật nhanh gọn lẹ cho nên là mình chỉ dùng một bộ bài thôi mà mình ờ, sau này chắc cũng sẽ chỉ tập trung vào tarot thôi mình cũng sẽ không coi tùm lum tùm la tại vì mình cảm thấy là mọi người sẽ thích cái những cái trả bài ngắn hơn đó thì đã có tủ 2 các bạn sẽ hẹn hò với ai và đem chúng thu và cái người đó sẽ có diện mạo như thế nào ờ, chúng ta có lá stick này uhm. chính gậy the moon 7 cấp uhm. à, cái tụ um, cái tụ số hai này á thì mình thấy là à, các bạn sẽ vẫn độc thân trong đêm à, trung thu ha các bạn sẽ đi chơi nhưng mà bạn vẫn sẽ đi chơi đó à, bạn sẽ độc thân ừ, tại vì các bạn tụ hai là cái kiểu như này là các bạn được đưa rất là nhiều những cái offer mà sau khi các bạn uh, ờ, sọ dò xét đông đếm rồi cân nhắc cái kiểu thì các bạn lại quyết định là thôi mình không đi chơi với ai hết mình đi chơi với bạn của mình um, <laughs> tụi hai là những người rất là lý trí và mình thấy là bạn là một người khá là đào hoa à, bạn có năng lượng rất mạnh của cung ờ, song ngư và cung thiên bình à, là một trong những à, thiên bình thì rất là ngoại giao này các bạn biết đúng không à, ờ, characteristic luôn là đại diện cho cung thiên bình à, và cái lá sông ngư này ở đây thì cái giống như là cái kiểu mà cái bề ngoài các bạn thể hiện ra có thể là bạn thể hiện bên ngoài mình là một người rất là ngoại giao khá là hoạt ngôn nhưng bên trong thì các bạn nhạy cảm và các bạn uh, kiểu lưng chừng á các bạn không biết là cái người nào sẽ dành cho mình á cho nên là chúng ta có lá the moon à uh, mình thấy là như thế này bạn có rất là nhiều những offer xung quanh nha ở đây bằng chứng ở đây chúng ta có lá bài cốp mà bạn không thiếu lựa chọn bạn cũng không thiếu đối tượng để mà đi hẹn hò nhưng mà uh, cái tính của các bạn là chính là không an tâm không an tâm cho dù cái người đó như thế nào bạn cũng không an tâm tại vì các bạn nếu mà không là các bạn thì các bạn sẽ không an tâm là ai hết cho dù các bạn thích cái người nào đó đi nữa bạn được đi chơi với cái người bạn thích thì các bạn vẫn suy nghĩ như thế này là ở ờ, bây giờ mình thích nó hơn rồi có khi nào nó sẽ uh, sau này mình khổ lắm uh, mình quen cái người mà mình thích nó hơn là sau này mình khổ lắm nó sẽ không yêu chiều mình nó sẽ không cái kiểu cái kiểu hoặc nếu mà các bạn đi chơi với cái thằng nào đấy thì các bạn sẽ nói như thế này là uh, cái thằng đó nó láo cá quá chăng rồi cái thằng đó nó giàu quá mình không xứng với nó cái kiểu cái kiểu các bạn sẽ luôn tìm cái lý do để để loại trừ <laughs> mình thấy các bạn tuổi hai hơi tiêu cực một chút nha nhưng mà chính về cái cái bản tính của các bạn là các bạn cầu toàn và các bạn chỉ tin tưởng mỗi bản thân mình thôi cho nên là các bạn gạt qua đi hết tất cả những cơ hội xung quanh của mình và cái lá xấu xu ở cuối bài này mình nghĩ là um, các bạn không từ chối hẳn một ai hết có nghĩa là các bạn chỉ trong lòng thôi là các bạn không hợp với đối tượng nào đó nhưng mà bạn không hẳn từ chối một ai hết và cái cái mà cái cách mà các bạn làm dĩ hòa dĩ quý mọi người là các bạn không đi chung với ai hết tại vì bạn đi chung với thằng kia thì thợ thằng a nó giận mà các bạn đông đi thằng a thì bạn sợ thằng b nó giận kiểu vậy <laughs> nói chung là nam hay nữ thì mình thấy là cái ngoại hình của những bạn tụ hai các bạn cũng là một người khá là ơi nhìn đó cho nên cái tụ hai này nè là có vẻ là thiên về trai xinh gái đẹp mình không nói là đẹp xuất sắc nha nhưng mà mà các bạn mình thấy là các bạn có ngoại hình và các bạn có rất là nhiều những cái vệ tinh xung quanh và những cái người này sẵn sàng offer các bạn đi chơi và đi đi dating cùng họ nhưng mà các bạn thì say no cho nên là cái cái bữa đó thì mình nghĩ là các bạn chỉ có một mình đi chơi với bản thân mình thôi có thể đi với bạn bè thôi chứ không có đi chung với ai hết không có đi hẹn hò với ai hết à, tụ hai là đơn giản ngắn gọn vậy thôi nha bây giờ mình sẽ đến tụ ba nha à, xin chào những bạn tụ ba nha à, thì tụ ba sẽ là cái tụ cuối cùng và câu hỏi của chúng ta là ai sẽ là người cùng ra đường và hẹn hò với các bạn về đêm no à, ờ, không phải đêm Noel mà đêm ờ, Trung thu à, sắp tới Noel thì mình sẽ coi sâu ha à, việc trả bài hôm nay thì sẽ ngắn thôi cho nên là các bạn tụ ba nếu mà cảm thấy ngắn quá thì các bạn có thể xem ở những kênh khác nữa nha <laughs> chứ mình ờ, mình cảm thấy là mình sau này mình sẽ nên tập trung vào tarot thôi ừ. rồi mình có lá đầu tiên là lá chính gậy ừ. trời ơi hình như là cái năng lượng ế ẩm cái mùa này hình như là rất là lớn á mọi người à. <laughs> 7 kiếm Ôi rất tịch hôm nay là lá bài nào cũng ra nhở năm xu uhm. cái tụ này là mình thấy không có đi chơi với ai luôn á à, đi phượt đi xa uhm. à, có đi chơi nhưng mà à, có thể là các bạn sẽ không đi chơi ngay trung thu chẳng hạn mình thấy là à, ngay cái lúc mà các bạn coi được cái bài này thì mình nghĩ là các bạn đã đi chơi rồi không cần phải là uh, đợi trung thu đâu à, các bạn tụ ba nè mình mình uh, theo trả bài thôi nha mình không có chắc chắn không có xua thì mình mình thấy là các bạn vừa trải qua một cái cú sốc gì đấy hoặc là các bạn nghĩ đến cái chuyện yêu đương thì các bạn rất là sợ tại vì mình thấy cái cái tính tự do của những các bạn tụi ba là rất cao á các bạn ờ, rất là sợ phải đeo gông vào cổ ở đây chúng ta có lá à, chính gậy nè mình thấy các bạn là một chiến binh là một người rất là uh, sao ta rất là sung sức và uh, các bạn đã quen đi một mình rồi đã quen làm mọi thứ một mình rồi cho nên là các bạn không có tiện để bác ai theo hết các bạn có thấy ai mà giác ra tha trường còn dắt con nít hoặc là dẫn chó dẫn mèo theo không không không có ai như vậy đúng không thì đây là cái tâm thế của những bạn tụi ba và hình như lúc nào các bạn cũng như vậy uh, mình thấy là cái bánh xe của các bạn á các bạn cảm thấy đã đủ rồi à, cái lá đơn này là cái lá bài về uh, di chuyển uh, đi xa là một cái vòng tour đúng không nhưng mà kèm cái lá này ở trên thì mình cảm thấy là bạn đã quen đi một mình rồi đi lâu á hình như là mình thấy là rất lâu rồi các bạn đều đi một mình và nếu mà các bạn có đi với ai đó thì các bạn đều là uh, đi với bạn bè của các bạn hoặc là những cái người uh, ờ, chi kỷ của các bạn thôi chứ còn yêu đương thì các bạn không nghĩ tới uh, và bạn thì có một cái tâm thế như thế này bạn sẽ là lo người lo lắng cho cái quá trình đi chơi đó chẳng hạn như là uh, các bạn đi du lịch ở đâu đó thì cái người mà đặt phòng mà khách sạn rồi uh, đặt uh, đồ ăn hay là kiểu lên lên cho cái một cái chuyến đi thì bạn sẽ là người đó và các bạn rất là bận với cái hội bạn thân của mình hoặc là các bạn bận với cái chuyện chuyến đi mà cái nhưng mà cái tính tình của bạn nó giống như vậy đó các bạn rất là thích sắp xếp và lên lên cho những người khác cái lá logistics ở đây là cũng là một cái lá thiên về đường lối nữa có nghĩa giống như là đi với bạn là các bạn hay xong để cho người ta bị túng thiếu ngủ ngoài đường hay là kiểu vậy à, cho nên những người bạn xung quanh của các bạn rất hết đi chơi với bạn và nếu mà không có bạn bạn nghĩ là không có bạn thì mọi người sẽ như thế này nè <laughs> kiểu kiểu không, không nói chung là bạn sẽ là người mẹ một người dẫn đầu một người che chở chăm lo cho những đứa con của mình cho nên là các bạn không có thành không có không, không có thời gian để chăm sóc riêng cho một ai bạn bạn là một người chăm sóc chung cho một tập thể cho một uh, <laughs> hội nhóm ờ ừ, đó cho nên là mình thấy là các bạn sẽ không đi chơi chung với ai vào mùa trung thu hết à, đi chơi uh, đi đi đi chơi chắc là hỏi bạn bè của bạn thôi chứ còn đi mà đi dating đi hẹn hò thì chắc là không không ai đi hẹn hò cho các bạn đâu ha tụ này mình thấy ngay, ngay cái trả bài này á mình thấy là các bạn tụ tụ tụ ba là cách để là đang đi du lịch rồi đang đi xa rồi cái này là cái chân đi nè mình thấy như vậy luôn á nếu mà bạn tụi nào tụi ba mà cũng có những cái những cái điều mà giống như mình chia sẻ nãy giờ thì các bạn có thể comment ở bên dưới ha mình sẽ đọc và thả tim nha coi đúng xác nhận là phải cái chân đi không rất là thích đi lại rất là thích uh, uh, ngao du đây đó không có thích ở riêng một chỗ và đó là ba trả bài hôm nay của mình thì trả bài của mình hôm nay thì nó hơi ngắn một xíu chỉ có tụi một và nó hơi dài thôi thì đó đây là cái món quà trung thu của mình vậy thay vì mình tặng bánh trung thu cho mọi người thì mình tặng trả bài cho mọi người nghe và hy vọng là mọi người thích những cái trả bài mà chia sẻ của của mình à, trong thời gian sắp tới và hôm nay nữa à, nếu được thì hãy để lại comment ở bên dưới mình sẽ đọc và thả tim còn bây giờ thì mình sẽ đóng máy và edit video cho mọi người đây bye bye